Hello, xin chào tất cả mọi người Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ Hôm nay em làm video này mục đích là để cảm ơn tất cả mọi người Và chia sẻ với mọi người một chút Tuy video nó có hơi thô nhưng rất như là chân thật Thì ờ, câu chuyện là cách đây vài ngày Chồng em có đi công tác xa nhà Em ở nhà với ba đứa con nhỏ và, và với bạn út này Đúng đêm hôm chồng đi công tác thì bạn út này mới 2-3 tháng tuổi Bạn ấy sốt tính cả tối là ba lần đến hôm sau thấy con ni bì luôn thế là sáng ra hai mẹ con tay lại đó đưa sách đi vào thẳng bệnh viện để kiểm tra nên taxi mà hà các bác biết thế nào không <laughs> cô đơn và tuổi vô cùng <laughs> nhưng mà vẫn vì để cho chồng yên tâm công tác à, cho nên là cũng vẫn giấu không dám nói gì cả tất cả bình thường ông bà điện vẫn hai bên vẫn bảo bình thường tại vì em nghĩ là trong đầu chỉ đinh ninh là thời tiết này là thay đổi chắc là con chỉ bị cúm virus nhẹ thôi em vẫn làm đủ tất cả các à, xét nghiệm coi như là đưa con đi kiểm tra định kỳ sức khỏe bình thường nhưng mà chờ một hồi thì tất cả các kết quả đã ra bác sĩ đọc tên con và nói rằng con à, bị nhiễm khuẩn máu rất là cao phải nhập viện gấp các bác biết không chân tay em lúc đấy là bủn rủn người là không còn một tí sức lực nào luôn ôm con mà cứ tự nhiên úng nước mắt ra con chưa khóc mẹ đã khóc rồi no vô cùng giờ đến lúc đấy thì chỉ nghe theo lời bác sĩ thôi là em ở lại ờ, khoa cấp cứu và theo dõi con thêm thì đêm hôm đấy con vẫn cứ sốt sốt lại hai lần thức trắng cả đêm em không dám rời con nữa bệnh nhân thì đông quá tải các bác sĩ thì cũng làm việc hết sức rồi hết công suất rồi em cũng không đủ để quan tâm đến các cháu mình cũng phải thực sự là à, thông cảm cho các bác điều đấy nhìn con cứ lả nuốt sốt sót ơi là sót đêm hôm cảm ơn cho bạn thơm và bạn huế tại vì nghĩ trước đây ngày trước, à, trước mình có cái tham gia cái thẻ vàng của Daiichi á em hỏi xem các bạn ấy là, là thẻ vàng được bảo lãnh ở đâu và ừ, quyền lợi là như thế nào thế là cô bạn ấy cũng bảo luôn với em là cho con ra thẳng ngay nhi trung ương xem xét và ừ, làm viện ở đó thì có yên tâm khoa quốc tế 5S có đây chi bảo lãnh viện phí ở đó sáng hôm sau em quyết tâm ra viện và ký giấy cam kết cho bằng được tại vì ở bệnh viện cũ là cái bệnh của con em là họ cũng vẫn điều trị được nhưng chắc chắn là sẽ lâu tại vì các người các bạn ở cùng phòng ấy, các bạn điều trị nửa tháng rồi vẫn chưa được về thế là sáng hôm sau quyết tâm là xin ra bằng được luôn tay sách lách mang hai mẹ con lại ôm nhau chạy đi taxi chạy ra thẳng nhi trung ương ra đó cái là được các bác sĩ giới thiệu thẳng vào khoa quốc tế 5F cô bảo dịch vụ ờ, là 2 triệu một ngày chưa kể các chi phí khác ra đây đưa chỉ cần đưa thẻ thay đây chi ra thế là auto các cô y tế hướng dẫn đi làm thủ tục ừ, bảo lãnh em phải nói là thực sự là auto thực sự luôn làm lại hết tất cả các xét nghiệm từ đầu và cho con nhập viện vào đến phòng cái là cảm giác của em nó nó nó yên tâm đến lạ luôn mặc dù trên tay con vẫn đang là nước nhưng cái không khí là thoáng mát này đã giúp đỡ tâm lý của em nó tỉnh táo và sang sấn hơn rất là nhiều phần sợ hãi các cô tập trung vào con khoảng độ hơn một tiếng đồng hồ thì thấy con tỉnh táo và tươi hẳn dần lên bản thân em rất là an tâm hơn được phần nào quả là mẹ con em đi viện lúc này thì ở nhà mọi người rất như là bất nhiều người bất ngờ tại vì khi con ở nhà ấy, con vẫn chơi đùa và ăn uống bình thường chỉ có điều là con sốt về đêm nhưng mà cuộc sống mà có ai ờ, nói trước được điều gì đâu những điều bất ngờ luôn xảy ra với ta mà không thể lường trước được vì vậy trên danh nghĩa là một người có con đang nằm viện ấy em khuyên tất cả mọi người đây là, là, là phòng em đang nằm này cháu đang nghịch này có tủ lạnh tivi em khuyên tất cả mọi người là con người sức khỏe là nhất quý nhất quý hơn cả vàng bạc kim cương và hơn bất cứ thứ gì khác kể cả nhà lầu xe hơi lúc này cũng không cần thiết gì cả khi đã mình nằm trên giường bệnh thì mới tôi hiểu một điều sức khỏe quả thực là số 1 và khi làm viện em mới thấy được là bảo hiểm nhân thọ nó quan trọng như thế nào đừng để cái đồng tiền mà mình kiếm được lại lại trở thành à, viện phí và đừng để đến lúc ốm đau rồi lại mới nói là giá như và biết thế hãy là người có trách nhiệm với những người thân yêu của mình bởi vì khi mình nằm viện ấy cả trăm triệu thì chỉ khổ cái người thân của mình thôi và đừng để mình là đánh nặng cho gia đình vì không ai nói trước hay được về điều gì về sức khỏe đâu ạ bản thân em đi ra đây em mới đầu mới thấy là đúng quả thực là sức khỏe bây giờ mới là số 1 mọi thứ thì vẫn chỉ là số 2 thôi đấy <laughs> giường lại sạch sẽ thoáng mát một mình một điều hòa quạt phòng thì à, nhân đây em cũng xin à, cảm ơn Bệnh viện Nhi Trung ương khoa quốc tế 5S đã điều trị cho con em một cách tốt nhất và các bác sĩ, các y tá ở đây đều rất quan tâm. Xin gửi lời cảm ơn à, đến gia đình, anh chị em, bạn bè và quan tâm đã hỏi thăm con em những ngày qua. Xin được cảm ơn người chồng thân thương đã luôn động viên. Cảm ơn các cô tư vấn à, cô Ngô Thị Lã bạn Thơm Trần em Huế Nguyễn bạn Hạnh anh Chiến và em thân Thị Thùy Trang tất cả mọi người đều bên cạnh em những lúc như thế này thật sự em rất biết ơn và trân trọng cảm ơn tất cả mọi người